nay là tôi sẽ sử dụng chiếc xe này à, đi à, du lịch cho nên là tôi phải rửa trước rửa cho nó đừng có bám bụi à, cho nó phủ một cái quá chắc quá chắc chống cái à, chống nước mưa tại vì trời các bạn thấy không trời nó, nó không được nắng đó, à, nó không được đẹp nên nên là thời tiết này nó không được uh, thuận thuận lắm cho nên là mình phải rửa trước trước khi trước khi mình đi xa rồi sau đó là mình à, là cái hôm trước đó là tôi đã thay nhớt rồi và xúc rửa luôn mua một cái chai à, cái chai xúc rửa nhớt xe xúc rửa máy gì mấy mấy bạn thường hay kêu thì tôi không biết nhưng mà tôi à, nghe nói như vậy thì tôi cũng có mua một chai xúc rửa máy à, của Đức Đấy. sau khi xúc rửa máy xong thì thấy nó chạy cũng ổn nó nhẹ máy đó thì các bạn sẽ bây giờ tôi sẽ quay tổng thể à, trước khi cái xe tôi nó à, rửa nha thì cái vỏ này là cái vỏ đinh lốp à, tôi mua vỏ đinh lốp của Pháp thì nó răng thôi nó chỉ có răng thôi chứ nó không có vấn đề gì hết à, cái này à, nếu mà nếu mà nếu mà anh em anh em à, xe đó anh em nói à, nó có vấn đề gì đó thì tôi cũng không biết sao nhưng mà chắc mình chạy tốc độ khoảng chừng vừa vừa chắc cũng được chạy cao thì nó cũng không không mình ờ, anh của tôi ông chạy thì cũng khoảng chừng sáu bảy chục cây số giờ thôi chứ chạy trên trăm hai trăm trăm cây số giờ chứ nó có vấn đề á rồi rồi rồi kiểm tra quay cho bạn tổng thể xe nó dơ nha xe nó dơ nó bụi đóng bụi đây không dài là mình chưa có rửa à, mình chưa có rửa mình làm biến mình chưa có rửa rồi cho nên là nắng quá thời tiết nó hầm ức tối quá nắng quá mình không rửa thì thôi bây giờ mình sẽ đó, đó quay mình rửa cho coi xong rồi rửa bảo dưỡng xong cái ngày mai mình đi đó. có nhiều người nói tôi á xe dơ à, xe dơ mình mình đi đi về mình rửa sao vậy nó sẽ không không nó cũng không có không có hay bằng à, không có ờ, tốt bằng giống như giống, giống như là mình ngừa mình phòng ngừa những cái ờ, dơ này kia những cái sình lầy nó bám lên trên à, những cái những cái này bám lên những cái này làm hư hư cái những cái này chi tiết nhỏ nhỏ thôi chứ không được hư nhiều nha các bạn chi tiết nhỏ nhỏ thôi nhưng mà lâu về lâu về dài chiếc xe mình nó sẽ xuống đó à, chiếc xe này của tôi à, tôi sử dụng nó cũng lâu rồi đó tính ra cũng bốn năm năm rồi đó nha mà các bạn thấy cũng cũng cũng tạm được chứ không có thể nào như mới được tạm thôi tại nó đã cũ rồi không thể nào mới được nha các bạn thì mấy cái này mình dán lại chứ ờ, định kỳ hai ba năm là tôi dán keo một lần hai ba năm tôi dán keo một lần <laughs> định kỳ hai ba năm là tôi phải dán keo lại rồi à, bây giờ thì mời các bạn xem cái quá trình tôi rửa nha cause I like to be myself If you're not agree, you can walk away You can walk away, you can walk away Something, something in my mind Makes me think, that makes me think I ain't nobody perfect Something, something in my mind Makes me think, that makes me think I ain't nobody perfect makes me think there ain't nobody perfect Something, something in my mind Makes me think, makes me think We'll be driving down the state, yeah Looking around for the next crowd, yeah Going our own way Trying to find a new route, yeah We'll be going in circles Trying to find a way Searching for The things we do, yeah Drop top without a choice, yeah Hair blown round to the window Singing stupid noise, or oh, will I just wanna get to know ya I wanna go far to the coast, yeah I wanna drive fast to the ocean I wanna know all of you Growing old like a ghost, yeah I wanna have kids of my own, yeah à, Bây giờ mình sẽ quay cái tổng thể cho các bạn xem trước khi mình đi nha Đấy, Mình đã rửa sạch sẽ hết rồi rồi xịt bảo dưỡng hết rồi đó bảo dưỡng là chống chống sình lầy chống đỡ thôi chứ không phải là chống tuyệt đối nha các bạn sình lầy mà ai mà nói mình nói theo cái của riêng tôi thôi nha cảm nhận của tôi riêng tôi chứ không có của ai hết hả không có nói ừ ông này hãng này hay gì cảm nhận của riêng tôi và tôi sẽ không tin xin phép là không thông báo cái quá chất những cái quá chất tôi sử dụng lên đưa lên đây nha mất công lắm mà nói tôi quảng cáo vậy đó giờ bắt đầu sau khi các bạn coi xong không sau khi tôi ờ, tôi đi chơi về tôi sẽ cho các bạn xem nữa ha It's sleeping too Yeah, I'm feeling a little crazy Sat at home being lazy Wanna travel till I'm 80 Flying with you Wanna take on the world and do something Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you things that you want Wanna find you drop top without a choice, yeah Hair blow round to the window singing stupid noise with you I just wanna get to know ya I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive first to the ocean I wanna know all you Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah And live a life till it's over But until we do It's sleeping too long No. bạn có thể thấy là đó đây là bữa nay là khoảng là ba ngày rồi đó mà tôi là chưa có rửa luôn tôi bỏ vậy luôn nè đó. và khi các bạn rửa lại là nó sẽ bóng sạch thì thấy nó dơ vậy đó nhưng mà đó con heo dậu của tôi là thấy không các bạn thấy chưa đó rồi thêm cái lại cái dách này các bạn thấy không tôi xịt chỉ cần tôi xịt nước thôi là nó chóc hết bây giờ nó còn mấy cái này thôi đó rồi quay sơ bộ cho các bạn xem ha đây đó. bây giờ các bạn thấy là đó thấy chưa nè đó, nó chảy nè đó chưa đó ok nha bây giờ tôi sẽ tôi sẽ rửa cho các bạn xem ha này tôi rửa mau lắm tại vì mình có vô bảo dưỡng rồi nó rửa mau lắm à, à đó đó quay dần dần cho các bạn xem thực tế nha nói chung là mình không có xài cái những cái gì mà uh, cao cấp mình xài những cái dòng thường thường thôi tốt hơn chút xíu ờ, rẻ hơn chút xíu thôi chứ không thể nào cao cấp quá tiền quá không có tiền đấy còn những số tiền như cao quá năm sáu triệu tôi không có tiền tôi chỉ khoảng chừng vài trăm ngàn hoặc là vài triệu chơi được thôi đó à, giờ cố gắng mình sẽ rửa rồi quay cho các bạn xem nữa ha